từ cái giới của Phật ta nói giới tức là nói giữ dục người giữ trọn giới là giữ dục mà người giữ không trọn giới là không giữ dục mà đời sống giới luật rất là tham vọng đối với người đời thì để như thiếu học tất cả nó ba y một bát một cái áo tràng của thầy cái áo áo mặc ngoài dưới cái bộ ngắn ở trong là ba y rồi không có thừa à bây giờ ví dụ như thầy giặt cái áo này thầy mặc cái bộ đồ ngắn trong mà thầy giặt cái bộ đồ ngắn trong thầy mặc cái áo tràng dài là được như vậy các con thấy lỡ mà trời mưa mà ướt hết thì chắc chết rồi kiểu này không chịu lòng chứ đâu còn đâu mà hai nữa cho nên vì vậy đó mà con thấy cuộc sống của của đệ tử của đức phật người giữ đúng phật là một người cẩn thận không có để lỡ mà ví dụ như bây giờ mình giặt đó là trời nắng mà mưa cũng phải bảo vệ được cái cho mình để không đó mình ướt hết là mình đi được chứ đâu phải sơ sơ đâu cho nên vì vậy mà chuẩn bị cẩn thận ngoài đàng hoàng còn cái bát của mình một cái bát đó thôi thì mình ăn bốc như người Ấn Độ với người Viên không được cho nên vì vậy mà mình có cái muỗng cho nên vậy là mình giữ dịch đủ để mà là không được hai cái muỗng à nói thôi tôi thấy cái muỗng này tốt tôi để dành để lỡ cái muỗng này có hư có cái nữa thì không có được chừng nào mà nó không có nó hư rồi thì cứ đi xin thôi Đức Phật chấp nhận cho cái điều y áo đó là cái điều kiện tu tập theo đạo Phật lấy giới luật mà làm cái hành động dạng cho nên người cư sĩ tại sao mà à, thầy lại khuyên người cư sĩ mỗi tháng là một ngày bỏ bắt quan trai đó là mình tập sống như Phật như Phật để thứ nhất là mình yên nhiên thứ hai là mình tập để cho mình được một cái ngày vậy một cái sự vậy rồi dần để mình gieo như nó nó dần nó quen cuộc đời của mình nó chưa phải là một ngày hai ngày chết vì vậy khi mà gieo được cái gieo đó trong cái ngày mà thọ bắt quan tay giữ gìn tất cả những cái pháp hành tức là cái giới hạnh giới hạnh giữ gìn sự nghiêm túc tu tập cái đúng pháp đúng đúng hạnh của mình sau cái ngày đó mình xả ra mình sống bình thường nhưng mà biết áp dụng trong những cái ngày tu đó cái ngày thọ bắt quan tay áp dụng giờ đời sống để mình ăn áp dụng ăn từ đó cái tâm mình luôn luôn hết thanh thản là nó không bị động khi mà nó đủ nhiên rồi thì coi đương nhiên là mình sẽ giàu ở trong thất mình tu tập thứ những thứ thì mình quyết sạch hết y tế của thất thọ tác pháp thì mình hoàn toàn à, lúc bây giờ thì coi như là mình giàu thì được mình làm làm các việc là mình sẽ không không cư con việc tu tập nó không khó nhưng mà mình tập cho có căn bản không khéo rồi mình tập nó lờ lờ tức là tập nó không chính xác á có tu có được thôi nhưng mà không có không có nhiệt tâm không có nỗ lực không có thật sự mà tu cho đúng cách còn khi mà tu tu thật sự tu mà xả nghĩ thì xả nghĩ như bình thường nhưng luôn luôn ở trong niệm pháp không tu mà luôn ở còn khi tu là khép chặt mình giữ được như vậy mỗi mỗi những quay như thế hành những cái hành động mà một vị thánh tăng người ta làm sao thì mình cứ nương như vậy bởi vì mình quy vào quy pháp quy tăng thì mình phải làm giống như tăng chứ chứ tại sao mình không sống y như người tăng được nên mình gọi quy ta bảo là mình có một ngày để sống như tăng một ngày sống như pháp một ngày sống như phật ngày đó mình phải làm hợp đi hợp hai như vậy nó mới có đem được kết quả thì cái duyên mình ghen nghĩa nó không mất chứ mình tu mà sơ sơ để lấy hình thức cho có mình họ bắt quan trai thì nó không đó, thì vậy cho nên thầy muốn ở châu đất này để con có một cái chỗ cái nơi để nó gần gũi ví dụ các con thích cái xe đạp các con đi đến cái chỗ đó các con vào đó các con thích họ bắt quan trai con ở trong một cái tháp mà nổi được trong cái ngày đó tới chiều mình xả bác quan trai là cái mình trở về gia đình của mình nhưng ngày hôm đó tu tập với tu để gieo được cái duyên pháp pháp mình lỡ mình cái thân này nó nó chết đi thì cái duyên nó vẫn còn thì cái thân nó nó sẽ gặp cái cái pháp đó